Người đàn ông này việc đầu tiên mỗi ngày thức dậy chính là lấy gương xem thử vợ còn thở không trước. Nếu không thì sẽ không thể sống ở căn nhà lớn như vậy nữa, cũng không thể tận hưởng ngâm tắm có hai người phục vụ, đi bộ đều dùng xe cân bằng. Xe sang trong nhà cái này nối tiếp cái khác, cuộc sống mỗi ngày toàn là chơi, chơi mệt thì có chuyên gia massage đấm bóp. Người vợ tỉnh dậy nói với ông ta, hôm nay là ngày kỷ niệm 25 năm kết hôn, món quà chính là đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn. Ông ta chính là nhân vật chính hôm nay, Robert. Mặc dù người vợ lớn hơn ông ta rất nhiều tuổi nhưng bà ta có tiền, chớp mắt lại đem theo vợ đến xem một chiếc xe sang, nói là sẽ mua cho bà ấy làm quà kỷ niệm. Nhưng bà ta thấy cái ghế này ngay cả chân cũng không duỗi thẳng được. Lời này vừa nói ra khiến Robert hơi tức giận, bà ta chọc ghẹo cho ông ta vui, còn không thì sẽ mua tặng ông ra. Robert vừa nghe liền tình cảm hơn, lập tức gọi nhân viên phục vụ qua thanh toán. Tài ăn nói của anh chàng này khá ok, làm cho bà Lisa vô cùng vui vẻ thích thú, chớp mắt đã lái xe đi đến quán rượu. Hai người ăn uống nói chuyện, mỗi ngày đều tìm cách làm cho Lisa vui, khi bà ta nhìn thấy Robert còn nói ông ta có chút giống giáo sư đại học. Tiếp theo hai người này đi đánh gôn. Cuộc sống của người có tiền thật sự không phải loại người như tôi có thể tưởng tượng. Lúc gần tối lại lái xe của anh ta về, nhưng lại phát hiện ở cửa còn có một chiếc xe thể thao. Sau khi đi vào thì nhìn thấy người vợ đeo mặt nạ oxy, đang muốn hỏi bà ta có chuyện gì thì từ bên trong đi ra một người đàn ông. Nhìn kỹ đây không phải là Alex bán xe đó sao? Không ngờ mới một buổi mà bà ấy đã thay đổi đối tượng rồi. Tối đến còn nói với Robert đòi ly hôn ông ta. Robert muốn một nửa tài sản, nhưng mà trước khi kết hôn đã ký thỏa thuận rồi, cho nên Robert chỉ có thể tay trắng ra khỏi nhà. Bạn nhìn cảnh này xem có đáng thương không chứ? Giày công lập kế hoạch hai mươi mấy năm, một đêm lại ra thế này đây. Robert không còn chỗ ở lại đến tìm bạn anh ta, David, nhưng mà người đàn ông này ở trong nhà không có địa vị, cuối cùng đã sắp xếp cho ông ta căn phòng của cháu gái nhân tình. Sáng sớm ngày hôm sau bị tiếng ồn của sửa bãi cỏ đánh thức, sau khi cháu gái phát hiện đã đuổi Robert ra ngoài, đi trên đường lại bị người khác cướp đi xe cân bằng. Muốn chạy qua đó đuổi theo, quay đầu lại thì phát hiện người khác cầm vali của mình lên, lúc người ta xui vẻo thì làm cái gì cũng không thuận lợi, ngay cả con rối hơi bên đường cũng cản trở ông ta, thực tại không còn nơi nào để đi, không ta lại nhớ đến em gái mình, nhưng cô ấy không muốn cho ông ta vào, Robert lại nói lời hay cả buổi, em gái hết cách còn nói chỉ đồng ý cho ông ta ở một đêm, sau khi bước vào thì nhìn thấy một cậu bé, cậu bé Hugo chính là cháu ngoại trai của ông ta. Buổi tối lúc ngủ Hugo hỏi ông ta làm nghề gì, nhưng mà nghề này thực sự không quá hay ho để giới thiệu. Hỏi qua hỏi hỏi lại đến phiền. Sau khi ông ta hét lớn một tiếng, dọa em gái sợ hãi cầm gậy chạy qua đó, kết quả lại ăn dậy và của mắng hai người bọn họ một trận. Nhưng vừa ngủ lại nghe thấy âm thanh, hóa ra túi ngủ rách một lỗ nhỏ. Ngày hôm sau thức dậy đã biến thành bộ dạng như vậy, Đau lưng mỏi eo bước ra ngoài. Ăn sáng xong em gái đưa anh trai đến công ty mình. Cô ấy là nhà thiết kế của công ty kiến trúc. Lúc gần đi còn giao ông ta phải đưa con trai đi học, đồng thời 5 giờ chiều nhất định phải đến đón cô. Chớp mắt bọn họ đã đi đến trường, đang đi thì Robert bị cháu Hugo chặn lại. Bởi vì cậu nhìn thấy một bạn gái dễ thương. Đây là bông hoa của toàn trường, không những học giỏi mà còn có tiền, cảnh tiếp theo khiến mắt Robert không chớp. Đúng là sói già nhìn thấy con cừu mà, còn hỏi Hugo cô ta tên gì, có chồng không, nhưng Hugo lại nói bà nội cô bé vừa mất chồng năm ngoái. Tiếp đó ông ta đuổi Hugo đi rồi còn chỉnh lại kiểu tóc, muốn bắt chuyện với bảo vệ để tiếp cận người phụ nữ giàu có này, nhưng lại bị người này từ chối, quay về gọi điện thoại cho người anh em của mình, muốn từ chỗ David nghe ngóng chút thông tin của bà ấy. Đối phương biểu thị người này hôm nay có một bữa tiệc từ thiện, nhưng mà vé vào cửa cần 500 đô, ông ta không có tiền lại nhớ đến công ty quảng cáo này, trên xe dán quảng cáo 90 ngày thì có thể có được 1.000 đô. Robert cầm được tiền lái xe đi đến bữa tiệc. Sau khi đi vào còn nhìn thấy một bể bơi, sau đó mua một cái kính và quần bơi, tổng cộng chi hết 486.37 đô, đi đến phòng vệ sinh đánh răng điều chỉnh trạng thái, nhìn thấy dâu và lông ngực hơi giống ông lão, trùng hợp phát hiện một hộp si đánh giày bên cạnh liền nhanh trí hành động, sau khi đi ra đã mua một tờ vé vào cửa 500 đô, bằng cách này đi vào thì có chút khó nhìn đúng không nhỉ? Khi phục vụ nam nhìn thấy phòng vệ sinh còn tưởng là phân mèo nữa chứ, nhưng mà kết quả như này thì cũng khá ổn, toàn bộ đều biến thành màu đen, chậm chậm đi qua còn ném một ánh mắt, sau đó thì liền nhảy xuống bể bơi. Nhưng lúc này si đánh giày bắt đầu phai màu, người bên cạnh đều cho rằng là đại tiện. Còn ông ta thì vẫn thỏa thích tận hưởng, không hề hay biết phía sau xảy ra những gì. Sau khi đi lên thì bể bơi đều biến thành hồ phân tự hoại, đồng thời còn có chút cay mắt nhẹ, bảo vệ sau khi nhìn thấy trực tiếp lôi ông ta ra ngoài. Ông ta không chơi nữa thì lại đến đón Hugo tan học, còn mời cậu bé ăn kem, nguyên nhân là muốn thu hút sự chú ý của cháu trai, đi tiếp cận bà ấy. Cậu bé này cũng rất chập chờn, Robert bắt đầu dạy cậu dùng ánh mắt tiếp xúc với cô bé, lại đi đến bên hồ dạy cậu bé đi như thế nào mới tăng thêm khí chất. Bạn nói xem cậu bé nhỏ như vậy thì biết gì không chứ? Nhưng nhịp bước mất hết tính người này cũng thu hút những người bên cạnh. Lúc này đi đến đón em gái, cảnh trước mắt khiến cho cô ấy kinh hoàng. Sau khi lên xe còn bảo anh trai phải xé hết cho cô. Robert không biết làm sao cũng đành phải làm theo. Buổi tối lúc nằm ngủ cũng nghe thấy tiếng vang, làm cả buổi mà bên này cũng rách một lỗ nhỏ. Chớp mắt trời đã sáng, Robert giật mình tỉnh giấc, bởi vì trên người ông ta đặt một khí cầu lớn, Cậu bé còn nói, cháu có một cái máy ảnh chuyên nghiệp phải đi thi đấu. Tiếp theo em gái đi qua còn bảo ông ta đi tìm việc làm. Chớp mắt đã đi đến trên đường dơ tấm biển chuyển nhà với giá đặc biệt 99 đô. Đợi cả buổi cũng không có ai còn nhìn thấy đối diện có một người cùng nghề. Đối phương còn chơi xiếc, Điều này khiến Robert sau khi nhìn thấy có chút không phục, ông ta dùng biển quảng cáo chơi đàn, đối phương nhìn thấy bắt đầu biểu diễn điên cuồng. Robert muốn học anh ta, vừa không cẩn thận liền đạp vào chân, cuối cùng đối phương trực tiếp ném biển quảng cáo lên, nhưng ông ta ném thì lại không trở về mà là rơi trên kính chắn gió của xe cảnh sát. Kết quả tông vào ông lão ngồi xe lăn. Điều này làm cho Robert kinh hồn. Lúc này ông lão đứng lên nói câu không sao. Vẫn chưa đi được vài mét thì lại bị một chiếc xe tông ngã. Robert nhìn thấy cảnh này liền quay người chuồn đi. Qua mấy ngày ông ta lại tìm đến David bàn về người đàn bà giàu có kia. Ngày hôm sau dẫn Hugo đến hồ bơi, muốn mượn cơ hội này tiếp cận cô bé, nhưng sau khi cậu bé từ dưới nước đi lên thì căng thẳng toàn thân run lên. Robert ngồi bên kia cũng vô cùng nôn nóng, cô bé trông cũng có chút thẹn thùng khi nói chuyện với Hugo, nhưng rất nhanh thì bị giáo viên gọi đi. Vốn cho rằng cô bé đã từ chối, nhưng những hành động đó lại khiến cho ông cậu có chút hy vọng. Chớp mắt Robert đã đi đến tiệm cắt tóc bảo nhân viên phục vụ làm đẹp phần mặt cho ông ta, còn tẩy răng một chút. Sau đó nhuộm hết lông tóc toàn thân, rất nhanh thì ngày đó đã đến, cô giáo muốn cùng Hugo đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô bé. Em gái còn nói phải đem cậu bé đi cắt tóc trước, bên kia vừa đi thì bên này lại có người gõ cửa, vừa đến mở cửa thì bị một đấm. Thì ra là người của dán quảng cáo mẫu xe kia tìm đến ông ta, bởi vì Robert không làm theo yêu cầu dán quảng cáo trên xe 90 ngày, cho nên nhất định phải trả lại cho chúng 1.000 đô. Cuối cùng không lấy được tiền, hai người này đã lấy máy ảnh của Hugo đi. Sau khi bọn chúng đi Robert liền xử lý máu mũi đơn giản, vào lúc này Hugo quay về, rất nhanh thì Robert đã thay một bộ vest mới toanh, đồng thời đồ Robert và Hugo mặc là cùng một kiểu. Chớp mắt bọn họ đã đi đến nhà của cô bé, hai người này một người trẻ, một người già. Từng người sau khi nhìn thấy thú săn của mình thì chọn chia nhau hành động. Hugo tận dụng tuyệt chiêu cậu dạy bắt đầu lôi kéo làm quen. Còn Robert bên này cũng không rảnh rang, nhân lúc bà ấy không chú ý, ông ta liền lấy tờ giấy này ra xem, thứ bên trong viết có leo núi, tàu hỏa, còn có cả gà rán. Thế là mượn kiểu dáng của hoa quả nói đến leo núi, nhưng mà bà ấy hình như không hề thích. Robert còn có chút không tin. Bà ấy vén tay áo lên thì nhìn thấy một cái tay giả. Không thể không nói lão già này còn có chút gì đó. Nhanh chóng chuyển việc leo núi đến tàu hỏa. Bà ấy nghe thấy những lời này lại kéo sắn tay phải lên. Đây chính là tai nạn xảy ra trên tàu hỏa. Bà ấy cảm thấy nói chuyện không hợp liền bỏ đi. Vào lúc này Robert lại nói ra gà rán, Nói chuyện ăn gà với người tứ chi không trọn vẹn, bạn thử nghĩ bà ấy có khó chịu không chứ? Bà ấy tức giận nổi trận lôi đình. Xem ra lần này cũng bị hững rồi. Ông ta nghĩ không hiểu lại gọi điện cho David. Không ngờ tiếng chuông điện thoại lại reo ở gần đó. Hai người gặp mặt bắt đầu oán trách nhau. Bởi vì David cũng nhìn chúng bà ấy, đang nói thì David bỏ chạy. Chớp mắt đã đi đến trước mặt bà ấy, Robert cũng chạy theo qua đó, cứ như vậy hai người một trái một phải rằng co làm rớt tay giả của bà ấy. Lần này làm bà ấy không biết nên làm thế nào, Hai bọn họ bắt đầu đánh nhau trong bãi cỏ. Trùng hợp cả quá trình bị Hugo nhìn thấy, điều này khiến cậu bé tức giận khi biết cậu mình đã lừa mình. Robert muốn giải thích một chút nhưng cháu trai thực sự đã rất tức giận rồi. Buổi tối về nhà em gái thì bị em gái ném đồ của anh ta ra ngoài. Ngày hôm sau Robert nói với David muốn nhờ anh ta giúp. Chớp mắt một người đóng giả thành cảnh sát, một người đóng giả thành nhân viên sửa chữa, đi đến công ty quảng cáo này, còn nói nhà bọn họ dò dỉ khí ga, bảo bọn họ ra ngoài để nhân viên xem thử. Thực ra Robert là muốn đến tìm máy ảnh của cháu trai ông ta, nhưng David bên ngoài rất nhanh đã bị bọn chúng nhìn thấu. Đang muốn thông báo cho Robert bên trong thì bị chúng kéo đồng phục ra, đúng lúc anh ta lái chiếc mô tô nhỏ xông ra. Vừa ra ngoài đường thì lại gặp lão xe lăn đen đuổi này. Đồng thời David cũng bị chúng hạ gục, Robert đi đến dưới nhà em gái. Ông ta muốn trả máy ảnh để cháu trai đi tham gia cuộc thi, nhưng em gái lại nói với ông ta thời gian đã qua rồi, ôm tâm trạng thất vọng đi về. Lúc đi thì nhìn thấy thùng rác, mở ra xem thì là thư Hugo viết cho bố. Từ trong đó khiến ông ta hiểu rõ ý nghĩ chân thực của Hugo. Tiếp đó ông ta đã viết một lá thư. Hugo ngày tiếp theo ở trường gặp được cô bé. Cô bé không những không giận mà còn muốn làm bạn với Hugo. Nguyên nhân chính là cô bé nhận được một lá thư ông cậu viết. Sau đó Hugo đã thực hiện được nguyện vọng của mình. Em gái đã tìm được một ông chồng tốt, người đàn bà giàu có đã thích vệ sĩ của mình D. David lúc này cũng tìm được việc làm, còn anh chàng bán xe bên này lại phát hiện bà Lisa đã chết. Lãnh đạo công ty em gái còn nói thiết kế của cô ấy được một ông chủ lớn mua. Khi cô đi đến điểm hẹn thì nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng, từ trên bước xuống là một người đàn bà, chỉ có điều bà ấy lại là bạn gái mới của anh trai mình. Thật không ngờ ông ấy biến hóa nhanh chóng trở thành giáo sư. Ví dụ nếu như bạn có cơ hội như vậy thì bạn sẽ chọn gì? Dù sao thì tôi cũng không có cơ hội đó, mới đó mà phải nói tạm biệt với các bạn rồi. Rất cảm ơn sự đón xem của các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.